Nhận định, soi kèo và dự đoán trận MU gặp Leeds diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 9 tháng 2. MU vừa trải qua một trận cầu đầy khó khăn ở vòng 22 giải Ngoại hạng Anh. Đội chơi ở sân nhà và tiếp Crystal Palace. MU đã sớm có lợi thế nhờ công của Bruno và Rashford. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ tai hại của Casemiro trong một pha ẩu đả đã khiến Quỷ Đỏ suýt phải trả giá trong những phút cuối khi Crystal bùng lên. Rất may là những điều chỉnh về mặt nhân sự của huấn luyện viên Ten Hag đã cho thấy được sự hiệu quả của mình. MU bảo toàn được chiến thắng 2-1, qua đó kéo dài chuỗi thắng liên tiếp lên con số 4. Như vậy là với việc những đối thủ xếp trên là Man City và Arsenal cùng sẩy chân ở vòng đấu này, MU chỉ còn kém đội đầu bảng có 8 điểm và cơ hội vô địch Premier League vẫn vô cùng rộng mở. Đến vòng 23 Premier League này, MU được trở lại sân nhà đón tiếp Leeds đội bóng vừa sa thải huấn luyện viên trưởng. Trước một đối thủ đang khủng hoảng phong độ, Quỷ đỏ sẽ không khó để giành được chọn 3 điểm. Còn List lại đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt so với đối thủ ở trong trận đấu này. Khi ở vòng đấu trước đó, họ đã thua bạc nhược Nottingham. Qua đó, kéo dài chuỗi trận không thắng tại Premier League lên con số 7. Trong đó thì có 4 thất bại. Với chuỗi trận nghèo nàn này, đội trưởng sân Elan Road hiện đang là đội bóng ở gần nhất so với nhóm cầm đèn đỏ khi có cùng 18 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ. Leeds United cũng đang là một trong 4 đội bóng có số trận thắng ít nhất tại Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Cụ thể hơn là họ chỉ mới có 4 lần ca khúc khải hoàn. Mục tiêu giành điểm trên sân Old Trafford là ưu tiên hàng đầu đối với đội khách. Nhưng có lẽ cũng giống như là những chuyến làm khách trước đây, có lẽ Leeds cũng sẽ phải chấp nhận ra về trong tay. Về lịch sử đối đầu, trong tổng số 111 trận đã đấu Đội chủ nhà MU đã giành chiến thắng 49 lần, thua 26 lần và hai đội hòa nhau 36 lần. Trận thua gần đây nhất mà Man United phải nhận đã là vào khoảng năm 2010 trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup, nơi mà Quỷ Đỏ thất thủ với tỷ số 0-1 ngay ở sân nhà. Ở mùa giải này, hai đội chưa gặp nhau lần nào. Lần gần nhất hai đội đụng đội nhau đó là mùa giải năm ngoái, khi cả hai trận đấu đều kết thúc với chiến thắng đậm cho đội chủ sân Old Trafford những thông tin lực lượng và đội hình dự kiến. Man United Eriksen là cái tên mới nhất gia nhập danh sách cầu thủ chấn thương của MU bên cạnh Donny van der Beek, MC Terminay và Anthony Martial, Diogo Dalot đã trở lại tập luyện cùng toàn đội sau chấn thương gân kheo và cần thời gian để hòa nhập trở lại với chiến thuật có huấn luyện viên Ten Hag. Casemiro phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Palace hồi cuối tuần trước và không thể ra sân ở trận đấu này vì bị treo giò. Leeds với một đội hình phần lớn đang ở phong độ cao nhất, huấn luyện viên GC Marsh của Leeds chỉ gặp phải một trường hợp chấn thương trong đội hình của mình khi Stodalas sẽ vắng mặt ở trận đấu tới. Về đội hình dự kiến của hai đội MU Các cầu thủ dự kiến David Diga Thủ môn Sao Martini, Varani, Wan-Bissaka, Sabitzer, Fred, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony và Wigos. List Các cầu thủ dự kiến Thủ môn Meslier Các cầu thủ Alling, Huber, Stroy, Cooper, Adams, Roca, Sinisterra, Ronaldo Harrison và Bamford. Những thống kê đáng chú ý của hai đội. MU ghi nhất là 4 bàn ở 3 lần gần nhất tiếp Leeds ở sân nhà ở mọi đấu trường. MU thắng kèo hiệp 1 và cả trận ở 5 trên 6 lần gần nhất gặp Leeds trên mọi đấu trường. MU thắng Leeds ở 5 trên 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. MU ghi hơn 2,5 bàn ở 5 trên 6 trận gần nhất gặp Leeds ở mọi đấu trường. Leeds ghi gần 2 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhận định về tỷ lệ kèo chấp Với phong độ thi đấu chói sáng hiện tại, chắc chắn MU đang rất tự tin hướng đến một chiến thắng và cuộc đối đầu này họ đang có rất nhiều ưu thế. Trong đó, sân nhà sẽ là niềm hy vọng lớn nhất. Nên nhớ rằng Quỷ Đỏ họ đã toàn thắng cả 13 trận liên tiếp gần đây ở trên mọi mặt trận. Càng ấn tượng hơn khi có 10 trên 13 trận này đều là những thắng lợi với những tỷ số cách biệt, kể cả là trước Tottenham. Qua đó họ đã thắng kèo 11 trên 13 trận này. Vì vậy mà kèo trên sẽ là sự lựa chọn sáng suốt cho người chơi. Nhận định về tỷ lệ kèo tài xỉu Trong số 13 trận toàn thắng liên tiếp ở sân nhà vừa qua của MU thì đã có tới 13 trận họ ghi từ hai bàn thắng trở lên. Trong đó họ đã từng ngược dòng đánh bại kình địch Man City Hàng công của Quỷ Đỏ đang có phong độ thi đấu rất cao. Trong đó thì Rashford đã liên tiếp giúp cho đội chủ sân Old Trafford có được những bàn thắng quan trọng. Ngoài ra, cả hai lần đối đầu gần nhất giữa MU và Leeds đều có 6 bàn trong một trận. Theo đó thì cửa tài sẽ là sự lựa chọn mà người chơi nên đặt niềm tin. Dự đoán tổng số bàn thắng là 4 và nên chọn cửa tài. Nhận định về kèo châu Âu Cả hai lần đối đầu gần nhất, MU đều thắng đối thủ này. Trong đó thì họ đã từng thắng tỷ số 4-2 ở lượt trận đi mùa này ở sân khách. Trước đó là trận thắng với tỷ số 5-1 trên sân nhà ở lượt về mùa trước. Phong độ gần đây của hai đội bóng cũng đang hoàn toàn khác biệt. Cụ thể là Quỷ Đỏ đang vào form với hiệu quả rất cao. Trong khi Leeds đang trải qua một chuỗi trận cực kỳ nghèo nàn. Vì vậy mà một thất bại là một điều khó tránh khỏi đối với chủ sân Ellingrad ở chuyến làm khách này. Nhận định về kèo hiệp 1 Leeds vẫn chưa thể khiến người hâm mộ an tâm với lối chơi khá bị động của mình, nhất là với những trận đấu ở trên mặt cỏ lạ. Theo thống kê, họ đã bị đánh phủ đầu ở hiệp 1 trong cả hai lần hành quân trước đó tại Hoàng Anh. Trong ba lần tới viếng thăm MU gần nhất, Leeds cũng là đội nhận về bàn thua sớm. Chưa kể là Quỷ Đỏ vẫn đang thi đấu rất bùng nổ mỗi khi triển khai quân ở trên thánh địa Old Trafford. Theo đó mà đội chủ nhà vẫn đang cho thấy được sức nặng ở cửa cược của mình trong kèo đấu này. Nhận định về tỷ số Vấn đề duy nhất của quỷ đỏ ở trận này đó chính là họ không có sự phục vụ của Casemiro. Tuy nhiên thì vẫn có rất nhiều những phương án để giải quyết vấn đề này. Mặt khác, thầy trò huấn luyện viên Ten Hag đang có phong độ cao và lại được chơi sân nhà, nơi đã giúp họ có tới 13 trận toàn thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Trong khi đó,